thúc liễm thân tâm mùa vu lan mùa chư tăng tự tư đem phúc lành phúc kiến hạ à. ba tháng ăn cư thúc liễm thân phật từ trong con trường pháp màu tan bạc trong con chương pháp màu tăng bạc Kính thưa quý Phật tử và các bạn, có thể nói cúng dường chư tăng mùa tự tứ là cơ hội quý báu để hàng Phật tử gieo trồng nhân phước thiện. Các lễ vật đúng như Pháp để cúng dường chúng tăng sẽ đem lại nhiều phước báu và những phước báu này cũng có thể hồi hướng đến cho cha mẹ hiện còn cũng như đã mất của thí chủ. Xin gửi lời cảm ơn các ca sĩ, đặc biệt là tác giả của bài hát Vu Lan mùa tự tứ bao hiếu mẹ cha vừa rồi do Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán đã sáng tác một bài hát vô cùng ý nghĩa. Trong 3 tháng an cư kết hạ mùa mưa có ý nghĩa rất quan trọng đối với hàng xuất gia và tại gia. Đây là thời điểm chư Tăng Ni dành chọn thời gian cho việc tu tập, rèn luyện, thúc liễm thân tâm giới đức. Đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng vào ruộng phước đệ nhất thông qua việc cúng dường. Với tâm tri ân tới tăng đoàn thanh tịnh tu tập, các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa đã thỉnh cầu trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng cho phép các Phật tử được đặt bát cúng dường trong mùa an cư. Từ sự cúng dường này, các Phật tử nguyện mong chư Tăng an cư tu hành tinh tấn là phước điền cho thế gian và hồi hướng nguyện cầu cho Phật Pháp được tuyên dương, đất nước Thái Bình, nhân dân an lạc. Tiếp theo chương trình, xin mời Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, đại diện cho các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, dâng lời tác bạch thỉnh chư tôn đức tăng chứng minh nạp thọ và hồi hướng phước báo cho sự cúng dường ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý Phật tử cùng gia đình đang theo dõi qua mạng trực tuyến, đồng trang nghiêm, hướng tâm theo lời bạch thỉnh.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 Chúng con hướng kính bạch trên Sư Phụ cùng hiện tiền chư Tôn Đức Tăng. Chúng con được nghe Đức Phật dạy và đã tự thân thẩm soát rằng trong ba tháng an cư kiết hạ, chư Tăng học và bàn luận thánh điển của Phật, thúc niễm thân tâm, trau dồi giới đức, phạm hạnh, tăng trưởng đạo lực, thể nghiệm chân lý. Cho nên năng lượng tăng thượng tâm tỏa ra khắp Pháp giới này vô cùng to lớn Chính vì vậy, chúng con đã hộ trì cúng dường tứ sự cho tăng đoàn tu hành thanh tịnh và đã được lợi ích hạnh phúc từ phước báo vô cùng cao quý, to lớn này. Hàng năm, Phật tử chúng con cũng được nương đức trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng. Trong ba tháng hạ, chúng con đã được cùng sách tấn nhau, phát nguyện tu tập, sám hối, tụng kinh, nghe Pháp, thiền quán theo ba tháng an cư của chư Tăng. Đây là cơ hội cho chúng con được thâm nhập Phật Pháp, khai mở chi kiến, tăng trưởng trí tuệ, công đức lục hòa, chuyển hóa nghiệp khổ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp được thân cận tam bảo, xuất gia tu đạo. Cho nên chúng con cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Kính hướng bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng thực hành theo lời Đức Phật dạy về bổn phận của người cư sĩ tài gia vì lợi ích hạnh phúc cho mình với tâm hộ độ, hộ trì tam bảo, hộ trì chư tăng an ổn tu hành sớm được vào thánh quả các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc Vàng tập tu lục hòa chúng con, cũng như nhân dân Phật tử thập phương, xin phát nguyện đặt bát cúng dường chư Tăng trong mùa an cư, để chúng con tiếp tục được vun trồng công đức phước báo, là nền tảng cho hạnh phúc an lạc đời này và đời sau của chúng con. Chúng con nguyện mang công đức từ sự tịnh tín cúng dường này, Nguyện cầu Phật Pháp được tuyên dương, được hưng thịnh tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Pháp giới chúng sinh đều thấm nhuần lời Phật dạy, tin sâu nhân quả, hướng thiện tâm giải thoát để được lợi ích và hạnh phúc như chúng con. Chúng con cũng hồi hướng nguyện cho các Phật tử nhân dân tham gia cúng dường ngày hôm nay cũng như trong ba tháng an cư của chư Tăng sẽ được hóa giải nghiệp chướng, thuận duyên tu hành, gia đình bình an hạnh phúc, hồi hướng phước báo đến cho các chúng hữu duyên trong cõi tâm ninh mà gia đình các tín chủ bạch thỉnh trong ba tháng an cư của chư tăng này. Và chúng con cũng nguyện mang công đức này hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề. Chúng con thành kính hướng cầu thỉnh trên sư phụ cùng hiện tiền chư tôn đức tăng từ bi hứa khả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 Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm nhâm dần. Chư Tăng vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ và sự cắt cử của Đại Tăng theo lời tác bạch cúng dường của các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc vàng tập tu Lục Hòa. Nhân mùa an cư kiết hạ, các Phật tử trong câu lạc bộ đã phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của Chư Tăng trong tinh thần hòa hợp của sáu pháp hòa kính với các chu kỳ tu tập, tụng kinh, nghe Pháp, thiền quán để tăng trưởng tín tâm nơi Tam Bảo và thanh lọc các tâm niệm câu ế bất thiện của mình. Đặc biệt, tăng thêm sự hiếu hiểu biết và thực hành tu tập lục hòa trong câu lục bộ. Ứng dụng Pháp lục hòa trong tu tập cũng như trong đời sống được an vui hạnh phúc cho đời này và nhiều đời sau. Hôm nay, các Phật tử trong câu lạc bộ với tâm thành kính ngôi Tam Bảo nương tựa vào Sư Phụ và Chư Tăng Chùa Ba Vàng với tâm nguyện hộ trì cho Chư Tăng tu hành cầu thánh quả, cầu vô thượng Bồ Đề, mong nguyện cho Phật Pháp được xưng minh lâu dài ở thế gian, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh và mong cầu phước lành này từ ruộng Phước Điền Tam Bảo, câu lạc bộ tổ chức đặt bát cúng dường và phát nguyện cúng dường vật thực cho chư Tăng trong ba tháng an cư kiết hạ. Vừa rồi, cô chủ nhiệm đã đại diện cho câu lạc bộ dâng lời tác bạch. Nay chư Tăng chúng con đương đức trên sư phụ khải bạch chư Phật chứng minh cho các Phật tử và nhân dân tác phước cúng dường hồi hướng phúc báu này tới các chúng trong gói tâm linh đã được bạch thỉnh. Nguyện cho các chúng trong gói tâm linh Ờ, được hưởng được nương nơi phúc báu tu tập cúng dường của các Phật tử mà được tăng trưởng phúc lành, tội chướng ác nghiệp tiêu trừ, nghe kinh, nghe pháp, xả bỏ lầm mê, xa rời chấp trước. Từ nay nương tựa vào Tam Bảo, ờ, Sư Phụ và Chư Tăng được kết duyên với câu lạc bộ để tu tập Pháp Lục Hòa và sớm được sinh vào cảnh giới an lành, gặp chính Pháp, gặp Bậc Minh Sư, Đại Thiện Hữu Tri Thức, Phát Tâm Bồ Đề, tin tấn thực hành chính pháp, cầu đạo vô thượng. Nguyện cho các gia đình tín chủ, các Phật tử cùng gia đình được ân hưởng phúc lành từ nơi Tam Bảo mà sớm thành tựu các thiện nguyện như lời tác bạch. Nương ờ, phúc báu này mà tiêu tai ách nạn, mạng vị bình an, gia đạo hưng long các sự kiết tường chư tai tiêu diệt ờ, tinh tấn thực hành sáu pháp hòa kính cho câu lạc bộ phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian, hồi hướng về Bồ Đề Đạo Quả. Và hôm nay cũng là ngày Tết Đoan Ngọ, mong rằng các Phật tử tin sâu nhân quả, biết mọi việc đều do nhân duyên nghiệp báo mà tạo thành. Vậy nên chúng ta muốn được tốt đẹp thì phải gieo nhân thiện lành. À, nên ngày Tết Đoan Ngọ chúng ta nhớ lời Phật dạy và thông qua những bài giảng của Sư Phụ mà biết xoay lại tâm mình để diệt trừ Ờ, sâu bọ tham sân si, ờ, tâm được thiện lành, lời nói hành động thiện lành thì sẽ được quả báo tốt lành. Các Phật tử đã có lời tác bạch như Pháp, chúng con hướng về trên Sư Phụ, thỉnh Sư Phụ chứng minh và hiện tiền chư Tăng chứng minh và nạp thọ. Thỉnh chư Tăng trong khi thọ thực, chính niệm, chính quán, chú nguyện đầy đủ phúc lành tới các Phật vong linh và các gia đình Phật tử. Giờ này tất cả các Phật tử cùng đảnh lễ Tam Bảo chứng minh cho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 trên ân đức sư phụ cùng chư tôn đức tăng hứa khả chứng minh cho lời phát nguyện cúng dường của chúng con. Chúng con thành kính tri ân trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng. Chúng con nguyện mong trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng luôn được nhiều sức khỏe, trụ thế xa bà dài lâu, làm chỗ dựa cho hàng Phật tử chúng con được lương theo tu học. Mong nguyện chư tăng tinh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 Tiền chư Tăng à, cúng cơm. Cúng dường Phật Pháp Tân Thanh Tịnh Tỷ Lô Gia Na Phần Báo thân Viên Mãn Lô Xá Na Phần Hóa thân Ngàn Muôn Nước Thích Ca Mâu Ni Vì lại Giáng sinh Phật Di Lạc Tôn à, Thế Phật A Di Đà mười phương ba đời tất cả chư Phật là Bồ Tát đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát đại bi quán thế âm Bồ Tát đại thế chi chư Bồ Tát lớn thượng hộ pháp đại bát nhã cứu kính ba đức sau về cúng Phật và tăng thầy đều dường chúng hữu tình khâm pháp giới nếu khi thọ từng ờ, lấy vui thiên đình và pháp hỷ đầy đủ làm thức ờ, ăn tình chư tăng xuất sinh Chúng quỷ đói mi khang cùng tất cả các chúng quỷ liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng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 Đức Phật dạy chư Tăng trong khi ăn phải nhớ năm Pháp quan, Tán tâm nói chuyện của tín thí khó tiêu. Đại chúng trong khi ăn mỗi người phải nhất tâm chính ờ, niệm ờ, Nam ờ, Mô Phật Bồn Sư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 con thỉnh chư tăng và đại chúng thọ trai chúng con kính bạch trên chư tôn đức tăng ni kính thưa toàn thể đại chúng nhân duyên hôm nay cũng là ngày mùng 5 tháng 5 ngày tết đoan ngọ từ xưa tới nay người dân việt nam thường quan niệm tết đoan ngọ là ngày diệt sâu bọ cầu mùa màng bội thu sinh nhai thuận lợi đối với người đệ tử phật được học lời phật dạy chúng ta biết rằng những con sâu con bọ ở cảnh giới bên ngoài vốn không nguy hại bằng sâu tham, sâu sân và sâu si trong nội tâm chúng ta. Nhân dịp này, chúng con cũng xin cúng dường trên chư tôn đức. Xin mời quý Phật tử cùng lắng nghe bài hát về chùa Ba Vàng đón Tết Đoàn Ngọ thể hiện tốp ca Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa chùa Ba Vàng. anh em ơi hãy về đây mau chùa ba vàng đón tết đoàn ngọ cùng nhau giết sâu bọ này sâu tham hãy cùng nhau giết mau này sâu sân hãy cùng nhau loại trừ và kia con đây một con sâu si ùa cùng nhau vào ta giết nó đi anh chị em ta cùng nhau giết sâu bò mừng ngày tết đoan ngọ anh em ta chị em ta cùng nhau giết sâu bò mừng ngày tết đoan ngọ anh em ta chị em ta cùng nhau giết sâu bọ mừng ngày tết đoan ngọ anh em ơi hãy về đây mau chùa ba vàng đón tết đoan ngọ cùng nhau giết vét sâu bọ này sâu tham hãy cùng nhau giết mau này sâu sân hãy cùng nhau loại trừ và kia con đây một con sâu si ùa cùng nhau vào ta giết nó đi anh em ta chị em ta cùng nhau giết sâu bò mừng ngày anh em ta chị em ta cùng nhau diễn sâu bỏ sâu sân hãy cùng nhau loại trừ và kia con đây một con sâu si ùa cùng nhau vào ta giết nó đi anh em ta một bài hát vô cùng ý nghĩa trong ngày Tết đoàn ngọ đúng không ạ? Mong rằng với tinh thần của Phật tử Chùa Ba Vàng trong những dịp Tết truyền thống của dân tộc, chúng ta sẽ Phật hóa những ngày Tết đó, áp dụng lời Phật dạy qua sự chỉ dạy của Sư Phụ, từ đó loại trừ được tham sân si trong tâm của mình để có thể chuyển hóa bản thân và mang lại niềm vui an lạc cho những người xung quanh. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, chương trình lễ phát nguyện đặt bát cúng dường mùa an cư 2022 đến đây đã hoàn mãn. Mong rằng